quý các bạn với các video để mạnh cường linh theo những tôi bàn giao máy xăng trâu vàng chống rung cho khách ở phú lương thái nguyên máy là máy chống rung máy trâu vàng này. logo trâu vàng in một với kép g 4 đổ thoải mái, không không cần ờ, phải ấn Máy à, chạy xăng, bảy ngựa. Đây, đây là bộ phay à, theo máy. Đấy nó sẽ có bộ phăng đây, bộ phay đây. Hai cái 16 lưỡi và có cái bánh cân bằng hai bên đây này. Đây, bánh cân bằng hai bên. Cái này phải dài trơn không? Đó, dạ, phải dài trơn không? à, Roda không cần Roda đâu nếu mà cẩn thận thì chú cho nó chạy khoảng ờ, mấy ấy cũng được còn không thì người ta vẫn dùng luôn ờ, rồi cho chạy Roda luôn cho cẩn thận cho nó vâng đấy cái gì cái một cái chạy Roda được rồi nhiều máy mới thì đấy. cho Roda cho nó trơn máy đây máy móc rồi nhiều lắm này. <laughs> ngày xưa làm máy máy xẻ máy máy nổ thôi máy nổ chứ có điện đi à Đó, làm bao nhiêu vâng ở đây nhìn nhà cũng có hai mấy rửa xe này nhỉ ừ. Rửa xe hai cái Cái kia gọi là vứt đi máy yếu Máy nào máy này em? Rồi rồi, lần đấy nó không sáng mình thích máy dầu nhưng mà nó mới rất máy dầu nó lại lại ờ, nặng vâng, nó, đúng nó rồi. không không có hiệu quả nó nặng nó lại chìm chú làm ờ, đôi đôi thì làm ấy hơn làm con máy xăng hơn này dầu nhớt đổ hết cho mình rồi giờ lớp nào lớp 6 là cày thoải mái cái này là sới còn cái bộ đánh cỏ là đang hết hàng mất rồi cô ạ không chưa có bộ đánh cỏ còn sới ở đây rồi từ cọc ga lên như mẹ cái gì mà viên đá to anh tập cái này anh ơi anh ơi thẳng lên kia đây có